Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đặt và trả lời câu hỏi bằng gì. Trong phần này, yêu cầu của bài là gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì trong câu sau. Câu thứ nhất này. Mái nhà được lợp bằng những tấm ngói đỏ tươi. Trong màn hình của các con, đây là hình ảnh của mái ngói. Câu thứ hai bố sới đất trồng lại khóm hoa hồng bằng một chiếc bay nhỏ. Trong hình ảnh này, đang giới thiệu với các con đây là cái bay nhỏ dùng để sới đất. Nào, theo yêu cầu của bài là gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì. Để tìm được bộ phận này, chắc chắn con phải đặt câu hỏi bằng gì. Mái nhà được lợp bằng gì? Mái nhà được lợp bằng những tấm ngói đỏ tươi. Như vậy, bằng những tấm ngói đỏ tươi là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì. Tiếp tục với câu B. Bố sới đất trồng lại khóm hoa hồng bằng gì? Câu trả lời bằng một chiếc bay nhỏ. Như vậy, bằng một chiếc bay nhỏ là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Câu tiếp theo này. Hàng ngày mẹ đưa em đến trường bằng xe máy. Và câu Đội bóng lớp 4A ghi được bàn thắng bằng một quả sút bóng từ chấm phạt đền. Nào, chúng mình tiếp tục đặt câu hỏi để tìm bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì cho hai câu này nhé. Câu thứ nhất, hàng ngày mẹ đưa em đến trường bằng gì? Câu trả lời bằng xe máy. Như vậy, bằng xe máy là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì?